Ok, xin chào bạn ở channel mình sẽ quay video bạn không phải <laughs> vì chơi game gì đâu. thì mình sẽ quay cho bạn với một thanh niên nó đem uh, ờ, bắt nạt người chơi tên là Bro mấy bạn nhớ ờ, thanh niên này bạn nó bắt mình nó không cho mình farm nè đây thì đây mình đang ăn farm phụ chơi mà về <coughs> này đều thấp quá này mấy bạn thấy đánh một hồi cái xong nó đánh nè nhớ này mình ăn may thôi để chút nữa nó giành con này mình đó đó thấy chưa mấy bạn thấy nó bắt nạt mình không thì sau khi sự việc này xảy ra mình đã làm gì mình đã ban nó rồi thì giờ mình ban luôn thêm lần nữa phải ban tiếng anh nào chứ lúc đó nó hiểu tiếng gì đâu đó này nó vẫn bắt này mình nha đó nó không cho mình farm nè đó mà thấy chưa nó không cho mình farm nè lúc mà mình farm mình đang giết nó kiểu như mình để mình có được cái bột bật lên vô em khổng lồ này nó khá là khó mà kiểu mấy mình lát ấy, thì mình bật nó khá là khó nên khi mình chết ấy, thì mình sẽ nó toxic đó xong rồi từ nãy giờ nó bắt nè mình luôn <coughs> nãy giờ mình hơi bị cay rồi đó ok mà thôi giờ mình chỉ quay đến đây thôi thì thanh niên kia nó cũng đi rồi <coughs> thanh niên kia nó cũng đi rồi mà thì um, mình sẽ nghỉ video đây nó cũng đi rồi mình cũng sẽ nghỉ video đây và xem sau video này thế và hãy cho mình một like một subscribe và nhấn cái chuông để ủng hộ mình nha và, và và đã ủng hộ mình ra để có thêm động lực làm như tiếp theo và mấy bạn hãy nhớ thanh niên bro một này nha tức là JMJ về Mobile nha bạn nó là thanh niên bắt bắt nạt mình nha từ nãy mấy bạn thấy rồi đó mình đến con quái nào nó sẽ tới nó phá không cho mình pha hoàn thành nhiệm vụ rồi ok giờ nên mình đã thời bị cay rồi mình rất là cay này mà ok nha bye bye 好吧。